anh đến thăm em mùa vui bên biển nụ hoa muốn biển rung rưng rung rưng trao xong bầu về chào em chào em làn gió mát du trên sóng hát ca hai âu tung trời đùa cá tôm theo thuyền về anh kể chuyện tình về bên em nghe thỏ lòi người có tên trước biển và không ai gọi biển như bây giờ có chàng trai tên biển cùng yêu thương mải mê bơi tìm luồng cá con nước vô tình cuốn biển trôi xa muốn âu sầu ngồi chết bên bờ để gọi tên đó bóng hoa trắng xinh xinh nhị hoa bồn tiên tiên mùa xuân không về phố bao giờ để đêm đêm anh đến thăm em mùa vui bên biển nụ hoa muốn biển rung rinh rung rinh trao sóng vồ về chào em chào em làn gió mát du trên sóng hát ca hai âu tung trời đùa cá tôm theo thuyền về có chàng trai tên điền cùng yêu thương cô muốn chẳng tình biển mai mê bơi tìm luồng cá con nước vô tình cuốn biển trôi xa muốn âu sầu bên bờ để gọi tên từ đó loài hoa loài hoa muôn biển để gọi tên từ đó bóng hoa trắng xinh xinh nhì hoa buồn tiếng để đêm đêm nghe biển thân vòng về mùa xuân không về phố bao giờ để đêm đêm nghe biển thân